Xin chào quý vị và các bạn Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay Hôm nay Sơn muốn mang tới một thông tin cực kỳ vui cho quý vị Một thông tin mà khách hàng nào cũng đang rất quan tâm Theo thông tin chính thức từ Toyota Việt Nam thì ông vua doanh số Toyota Vios 2019 đã hạ giá niêm yết đây là một niềm vui cực lớn cho tất cả những khách hàng nói chung và cũng là niềm vui của tất cả các anh em bán xe chúng tôi nói riêng có thể nói Toyota đã biết lắng nghe khách hàng hơn từ thay đổi thiết kế, trang bị tính năng an toàn cho xe và rồi bây giờ là giá thật sự cạnh tranh. Toyota Vios là một trong những dòng xe thông dụng nhất Việt Nam hiện nay nhưng trên thị trường đã xuất hiện những dòng xe đối thủ đe dọa bằng những tùy chọn công nghệ, thiết kế và giá bán rẻ. Và để củng cố vị trí dẫn đầu của Toyota Vios thì Toyota Việt Nam đã giảm giá cả 3 phiên bản của Vios. Đầu tiên là Vios E với giá niêm yết là 531 triệu đồng, nay giảm xuống còn 490 triệu đồng. Toyota Vios E CVT giá niêm yết là 569 triệu đồng, nay giảm xuống còn 540 triệu đồng. Toyota Vios G với giá niêm yết là 606 triệu đồng, nay giảm xuống còn 570 triệu đồng. Quý vị và các bạn sẽ còn được vui hơn khi được Toyota Hiroshima Tân Cảng hỗ trợ gói khuyến mãi thêm vô cùng hấp dẫn. Quý vị muốn biết thêm xin hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0911 554455. Với giá cạnh tranh như thế này thì Toyota Vios có thể sẽ cạnh tranh trực tiếp với phân khúc hạng A và tiếp tục cạnh tranh với đối thủ của mình trên thị trường. Hiện tại các màu tùy chọn của Toyota Vios đang cung cấp trên thị trường hiện nay bao gồm màu trắng, màu đen, nâu vàng, xám và đỏ. Cảm ơn quý vị đã xem video và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo.